Chào ờ, tất cả anh em Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em cái ờ, bộ sản phẩm Cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp Đó là cái bộ hột tài xỉu dung 6 mặt Đấy thì ờ, cái bộ hột này nhiều anh em cũng đã biết và nhiều anh em cũng chưa biết Thì hôm nay tôi làm cái video này để nói về cái bộ hột tài xỉu báo dung 6 mặt này để cho những anh em nào chưa biết hay anh em nào Ờ, có lỡ bị mất hay là có làm sao thì anh em cứ alo cho tôi số điện thoại của tôi hiển thị ở trên màn hình anh em nhé thì uh, cái cách sử dụng cách đánh tài xỉu cách chơi tài xỉu và cái uh, cách sử dụng cái bộ sản phẩm bộ hột tài xỉu báo dung sáu mặt này chơi như thế nào đánh như thế nào và cái cách anh em đến những cái sòng sới anh em chơi như thế nào thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu dung sáu mặt này khi anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu anh em đi đến những cái sòng sới anh em có tỷ lệ thắng là 100% anh em nhé khi nó lên mặt nào nó sẽ báo cho anh em mặt đấy đây là tôi chỉ nói là cái tỷ lệ thắng của anh em 100% là khi anh em đánh ở cái mặt ví dụ như ờ, nó lên mặt hai tôi sẽ đánh tôi sẽ đánh mặt nhị nhá tôi đánh mặt nhị đánh mặt nhị và hai thì có cơ sở là tôi đánh thêm cả xỉu nữa thì cái ờ, về tài hay là về xỉu thì tôi cũng không dám chắc với anh em nhé không dám chắc với anh em tại vì là đây tôi chỉ cam đoan với anh em một tỷ lệ thắng của anh em là 100% khi anh em đặt cửa đặt cửa nhất nhị tam tứ ngũ lục đó thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ test thử cho anh em để cho anh em xem xem là cái tỷ lệ chính xác của nó và cái uh, cái cách dùng của nó kiểu gì và đây đây là cái uh, đây là cái cách dung của cái bộ hột tài xỉu báo dung này anh em nhé và đây nhá đây là cái uh, cục báo dung thì khi anh em đi chơi anh em uh, chỉ cần bật lên thôi là anh em có thể chơi được còn cái cục dung này khi anh em đứng cách xa khoảng tầm 2 đến 3 mét là anh em cũng vẫn có thể nhận cái dung của cái bộ hột tài xỉu báo dung 6 mặt này nhá. Đây là cái bộ sản phẩm bộ chơi tài xỉu báo dung hay là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2019 này anh em nhé. Anh em nào muốn ờ, sở hữu cái bộ sản phẩm báo dung này thì anh em cứ alo cho tôi số điện thoại của tôi hiển thị ở trên màn hình và anh em có thể là anh em đến cơ sở cơ sở tôi là bến xe miền đông anh em nhé thì anh em đến à, với cơ sở tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em nhiều cái đồ chơi tài xỉu bịp khác hoặc là ngoài cái đồ chơi tài xỉu bịp anh em có thể là à, được tôi tư vấn thêm về bầu cua đánh bài nói chung là tất cả những cái gì về đồ chơi cờ bạc bịp đó thì sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em 5 7 tiếng để cho anh em cảm nhận cùng với tôi cái sự chính xác của nó. Cái lời nói của tôi 100% xem có đúng hay không. Rồi ok, bắt đầu. Tôi vào tôi test luôn cho anh em này. Đây là cái bảng nhá anh em nhá. Anh em nhìn cùng tôi này, test cùng tôi này. À tôi quên mất tôi chưa bật. Anh xin lỗi anh em. Rồi. Bật lên này. Bắt đầu lắc này. không dung không dung là ba đúng không có ba này tôi đánh ba một trăm phần trăm có ba luôn này tôi đánh cửa ba nhá đó hai hai ba ok chưa tiếp tục anh em này rồi hai dài hai dài là lục này lục thì bây giờ tôi đánh gì lục tài đúng không lục tài hai lục đúng không hai lục này đó thôi chết rồi hai lục anh em nhá bắt đầu này tiếp tục cho anh em hai ba tiếng nữa để cho anh em cảm nhận cùng tôi cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này giúp anh em đi chơi tài xỉu đi đánh tài xỉu anh em luôn luôn anh em giành phần thắng đó cái tỷ lệ thắng của anh em khi anh em đặt cửa nhất nhị tam tứ ngũ lục đó là 100% anh em nhé còn anh em đánh tài đánh xỉu đấy là sự hên xui của anh em tiếp tục này rồi hai ngắn hai ngắn là gì hai ngắn hai ngắn là ngũ ngũ thì mình cũng có thể là cơ sở là mình đánh ngũ tài ok tôi sẽ đánh ngũ tài vào này ngũ tài này 100% ngũ tài này ngũ tài <clears throat> rồi ok hai ngũ luôn tiếp tục anh em nhé tiếp tục này rồi một ngắn một ngắn là gì một ngắn là hai đúng không hai này ván này tôi sẽ đánh mặt hai và cộng thêm xỉu nữa là nhị xỉu ok hai nhị một xỉu đó đấy là cái cách chơi và cái cách đánh của cái bộ hột tài xỉu báo dung sáu mặt này cái bộ ờ, đồ chơi bịp uh, bộ đồ chơi tài xỉu bịp thì uh, anh em nào muốn sở hữu hay là muốn uh, có những cái đồ chơi cho riêng mình không phải riêng về tài xỉu mà bầu cua hay đánh bài